Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và độc đáo nhất. Ít có dự án xây dựng lớn nào nằm trên bảng vẽ lâu như kênh đào Kara của Thái Lan. Ý tưởng xây dựng một tuyến đường thủy qua eo đất Kara ở vùng thượng nam đất nước để nối vịnh Thái Lan với biển Andaman, từ đó nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Ít có dự án xây dựng lớn nào nằm trên bảng vẽ lâu như kênh đào Kara của Thái Lan. Ý tưởng xây dựng một tuyến đường thủy qua eo đất Kara ở vùng thượng nam đất nước để nối vịnh Thái Lan với biển Andaman, từ đó nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, được đề xuất lần đầu cách đây hơn 300 năm. Kể từ đó, dự án được tái sinh nhiều lần, dẫn đến một loạt các cuộc khảo sát kỹ thuật và nghiên cứu khả thi đắt đỏ trước khi lặng lẽ bị hủy bỏ. Những lập luận ủng hộ và phản đối kênh đào Kara đã tồn tại và được lặp đi lặp lại từ lâu. Những người ủng hộ kênh đào chỉ ra các lợi ích kinh tế và chiến lược mà Thái Lan sẽ nhận được. Họ lập luận rằng việc xây dựng kênh đào dài 100 km và cơ sở hạ tầng công nghiệp liên quan như cảng, nhà máy sản xuất và nhà máy lọc dầu sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn công nhân Thái Lan, kích thích nền kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái. Và về lâu về dài sẽ tạo ra doanh thu từ hoạt động thu phí quá cảnh. Về mặt quân sự, kênh đào sẽ cho phép Hải quân Thái Lan di chuyển tàu nhanh chóng từ bờ biển phía bên này sang bờ bên kia trong lúc nguy cấp. Không chỉ vậy, kênh đào Kara còn mở ra một tuyến đường nhanh và tiết kiệm hơn giữa Ấn Độ Dương và Biển Đông. Từ đó đưa đến một giải pháp thay thế khả thi cho eo biển Malacca ngày càng quá tải và bị quấy phá bởi hải tặc. Những người chỉ trích kênh đào vẫn cảm thấy không thuyết phục Họ chủ yếu cho rằng kênh đào Kara không khả thi về mặt thương mại. Chi phí xây dựng khổng lồ không thể lấy lại được từ phí quá cảnh bởi các công ty vận chuyển, sẽ không thể sẵn lòng chịu thêm chi phí để tiết kiệm 2 hoặc 3 ngày đường, đặc biệt là vào thời điểm giá dầu thấp. Trường hợp này khá khác với trường hợp của kênh đào Su và Panama, khi hai kênh đào này giúp tàu thuyền tiết kiệm được hàng tuần đi biển. Về mặt lợi ích chiến lược, các nhà phê bình cho rằng Thái Lan không phải đối mặt với mối đe dọa nào từ các nước láng giềng. Một kênh đào sẽ chia cắt đất nước thành hai nửa và do đó tiếp thêm động lực cho những kẻ ly khai ở miền Hạ Nam. Đồng thời, quyền sở hữu và vận hành tuyến đường thủy chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc đua quyền lực của các nước lớn. Kể từ cuộc đảo chính năm 2014, đề xuất xây dựng kênh đào Kara lại xuất hiện trở lại. Lần này, những người bảo vệ dự án cho rằng tình thế đang ngả về hướng ủng hộ kênh đào vì ba lý do chính. Thứ nhất, Thái Lan có một vị vua mới và nhà vua cần củng cố di sản của mình. Thứ hai, Trung Quốc hứng thú với việc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng khu vực như kênh đào Kara trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường BRI. Và thứ ba, chính phủ Thái Lan đã ban hành một chiến lược phát triển quốc gia cho hai thập niên tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến kết nối toàn cầu. Sau phần tổng quan vắn tắt về lịch sử của tuyến đường thủy được đề xuất, Bài luận này sẽ đánh giá các nhân tố có khả năng thay đổi cuộc chơi và kết luận rằng chúng không thúc đẩy được triển vọng của kênh đào là bao. Lịch sử 300 năm Mặc dù việc xây dựng kênh đào Kara được cân nhắc lần đầu vào năm 1677 và một lần nữa vào năm 1793, nhưng phải đến thế kỷ 19, bản đề xuất này mới nhận được sự quan tâm nghiêm túc. Tuy nhiên, sự quan tâm này không chỉ đến từ Thái Lan, mà còn từ các cường quốc thuộc địa đối địch là Anh và Pháp. Giữa thế kỷ 19, người Anh đã nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng tuyến đường sắt hay kênh đào qua eo đất Kara để tạo thuận lợi cho thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các kỹ sư người Anh đã tiến hành các cuộc khảo sát vào năm 1843, 1849, 1863 và 1872. Họ kết luận rằng dù việc thi công một tuyến đường sắt hay kênh đào khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng chi phí bỏ ra sẽ vô cùng cao. Người Pháp thì lại có những suy nghĩ khác. Năm 1883, bá tước Bertrand Francois một sĩ quan hải quân và quản trị viên tại công ty Ấn Độ-Pháp, đã ủng hộ một kênh đào Kara với mục tiêu thúc đẩy lợi ích thương mại của Pháp ở Đông Dương. Bordonai dự tính rằng một khi kênh đào được hoàn thành, một Sài Gòn do Pháp kiểm soát sẽ vượt qua một Singapore do Anh điều hành để trở thành khu cảng quan trọng nhất của Đông Nam Á. Nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của mình trên bán đảo Malai, anh đã phản đối kênh đào và buộc các quốc vương và chính phủ Thái Lan liên tiếp bác bỏ đề nghị của Pháp. Hai lần vào năm 1897 và 1946, anh đã buộc Diêm ký các thỏa thuận mà trong đó đồng ý không cho phép xây dựng một kênh đào liên đại dương. Mãi đến đầu những năm 1970, dự án kênh đào mới được xem xét lại – Năm 1972, một nhà công nghiệp người Thái gốc Hoa, Chao đã thuyết phục chính phủ Thái Lan xem xét dự án này. Cũng như các đề xuất trước đây, Chao lập luận rằng mặc dù chi phí xây dựng sẽ đắt đỏ, nhưng cuối cùng kênh đào sẽ thu về lợi nhuận từ các hoạt động cảng, phí quá cảnh và phí trung chuyển. Chao đã tài trợ cho một nghiên cứu khả thi trị giá 400.000 USD được thực hiện bởi công ty tư vấn TAMS của Hoa Kỳ. Trong số 9 tuyến đường khả thi được khảo sát, TAMS đề xuất tuyến 5A, tuyến kênh một chiều dài 102 km từ bờ phía Tây Satun đến sông Kla ở phía Đông. TAMS ước tính sẽ mất 12 năm để xây dựng kênh đào với chi phí 5,6 tỷ USD, hoặc 10 năm và 3,5 tỷ USD nếu công việc phá đá sử dụng thiết bị nổ hạt nhân loại nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau khi TAMS đệ trình báo cáo lên chính phủ Thái Lan, cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu và dự án bị hoãn lại. Trong suốt những năm 1970 và 1980, Nhật Bản thỉnh thoảng lại bày tỏ quan tâm đến việc tài trợ xây dựng kênh đảo Kara. Dầu mỏ nhập khẩu của Nhật Bản từ Trung Đông phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Malacca. Và vào đầu những năm 1970, Tokyo trở nên lo ngại khi Indonesia và Malaysia đề xuất đưa ra các hạn chế đối với quy mô tàu chở dầu đi qua eo biển này. Vào giữa những năm 1980, Viện Nghiên cứu Mitsubishi Nhật Bản đã xem xét lại các khuyến nghị của TAMS, bao gồm cả nổ phá đá bằng hạt nhân, nhưng không có tiến triển nào sau đó. Đầu những năm 2000, trong nhiệm kỳ thủ tướng của Thaksin Shinawatra, kênh đào Kara đã xuất hiện trở lại trong chương trình nghị sự quốc gia của Thái Lan. Sáng kiến này được dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Chavalit Yongchayut, một vị tướng đã nghỉ hưu của quân đội Hoàng gia Thái Lan. Chavalit cũng ủng hộ kênh Kara bởi khả năng tạo ra hàng nghìn việc làm và tự chi trả trong một khoảng thời gian ngắn. Theo Chavalit, đối tác của quân đội Trung Quốc trong khủng hoảng Campuchia những năm 1980, Trung Quốc là một trong các quốc gia Đông Á quan tâm đến việc tài trợ cho kênh đào. Một nghiên cứu khả thi khác đã được triển khai nhưng dự án đã đổ bể trong vòng vài năm giữa những cáo buộc về quản lý tài chính và tham nhũng. Năm 2005, Thaksin đề xuất xây dựng một đường ống dẫn dầu qua eo đất Kara như một phương án thay thế rẻ hơn cho kênh đào. Dự án đã kết thúc khi Thaksin bị quân đội lật đổ vào năm 2006. Kênh đảo Kara giai đoạn sau đảo chính 2014 Kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014, kênh đảo Kara một lần nữa bước vào cuộc chiến tranh luận chính sách quốc gia. Có hai phe ủng hộ chính, Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Thái Lan-Trung Quốc và Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển kênh đảo Thái Lan. Năm 2015, Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Thái Lan-Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền quân sự ủng hộ xây dựng kênh đảo Kara bằng cách sử dụng tuyến 5A của TAMS. Theo Phó Giám đốc của Hiệp hội, Padiphanapura, dự án sẽ tiêu tốn 20 tỷ USD và mất 8 năm để hoàn thành. Trong một sự kiện cùng năm, dù dường như không liên quan, có thông tin cho rằng hai đơn vị là Tập đoàn Liên hiệp châu Á của Thái Lan, điều hành bởi cựu Thủ tướng Chavalit và Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kara Trung Quốc-Thái Lan, đặt tại Trung Quốc đã ký một bản ghi nhớ MOU về xây dựng một kênh đào qua eo đất Kara. Tuy nhiên, cả chính phủ Thái Lan và Trung Quốc đều tuyên bố mạnh mẽ không liên quan gì tới MOU này. Trong khi Chavalit phủ nhận mọi liên hệ, không ai còn nghe đến MOU, Tập đoàn Liên hiệp châu Á của Thái Lan và Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kara Trung Quốc-Thái Lan kể từ đó. Năm 2017, một nhóm doanh nhân và sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan để ủng hộ việc xây dựng kênh đào. Được dẫn dắt bởi một vị tướng đã nghỉ hưu Pongtep Tesbartit, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan đã đề xuất dùng tuyến 9A của TAMS, con kênh dài 120 km từ bờ biển phía Tây Krabi đến bờ biển phía đông Nakhon Si Thammarat. Họ cho rằng điểm cuối phía đông của kênh đào Thái Lan sẽ hoàn thiện hành lang kinh tế phía đông. Một trung tâm đổi mới và vận tải công nghệ cao trị giá 40 tỷ USD trải dài qua 3 tỉnh trên vịnh Thái Lan dự kiến hoàn thành vào khoảng giữa năm 2021 và 2025. Để thảo luận kỹ hơn về vấn đề này, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan đã tổ chức một hội nghị về kênh đào ở Bangkok vào tháng 9 năm 2017. Ba nhân tố tiềm năng thay đổi cuộc chơi Cả Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Thái Lan Trung Quốc và Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan đều dùng những luận điểm cũ để bảo vệ kênh đào rằng việc xây dựng nó sẽ đóng vai trò là động lực cho nền kinh tế Thái Lan và cung cấp cho các công ty vận tải một giải pháp nhanh hơn, an toàn hơn thay cho eo biển Malacca. Tuy nhiên, những người ủng hộ kênh đào cũng cho rằng ba nhân tố tiềm năng thay đổi cuộc chơi đã khiến kênh Cara trở thành một đề xuất khả thi hơn so với trước đây. Đầu tiên là vị quốc vương mới của Thái Lan – tháng 12 năm 2016, 50 ngày sau khi cha ông, vua Behun Mipol Adujadeh qua đời. Vua Vajirasongkon trở thành vị vua thứ 10 của triều đại Chakri. Lễ đăng quang của ông diễn ra vào tháng 5 năm 2019. Ở tuổi 64, Vajirasongkon là vị vua lớn tuổi nhất của Thái Lan khi lên ngôi. Việc thực hiện hóa giấc mơ ba thế kỷ của vương quốc, xây dựng kênh đảo Kara sẽ củng cố di sản của ông, đặc biệt nếu kênh đảo được đặt theo tên ông. Tuy nhiên, vì nhà vua chưa bao giờ đề cập đến dự án này trước công chúng, nên người ta không rõ liệu ông có ủng hộ hay không. Nếu ông ủng hộ, giới tinh hoa cầm quyền Thái Lan có thể cân nhắc dự án này một cách nghiêm túc hơn. Thứ hai là sáng kiến vành đai và con đường. BRI của Trung Quốc. Do đặc điểm vị trí địa lý ở trung tâm của Đông Nam Á lục địa của Thái Lan, Trung Quốc coi Thái Lan là điểm mấu chốt trong dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la của mình. Kể từ cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ủng hộ BRI mạnh mẽ. Tuy nhiên, dự án BRI nổi bật nhất của Trung Quốc tại Thái Lan mạng lưới đường sắt cao tốc HSR đã bị nhiều lần trì hoãn do những bất đồng về vấn đề tài chính, công nghệ và vận hành. Trong nước, dự án HSR đã bị chỉ trích nặng nề bởi chi phí quá cao, thiếu minh bạch và khiến Thái Lan trở nên quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Thế nhưng, cả Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Thái Lan-Trung Quốc và Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đảo Thái Lan đều cho rằng Trung Quốc có thể tài trợ cho kênh đảo Kara như một phần của một trong sáu hành lang kinh tế được BRI hậu thuẫn, hành lang kinh tế bán đảo Đông Dương, Trung Quốc. Quan điểm của Trung Quốc về kênh Kara không rõ ràng. Giữa những năm 2000, các nhà phân tích chiến lược của Trung Quốc cho rằng kênh đảo sẽ tăng cường an ninh năng lượng của nước này bằng cách giảm nhu cầu đối với tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc đi qua eo biển Malacca nơi bị kiểm soát bởi Hoa Kỳ. Được biết khi ấy Trung Quốc ủng hộ đề xuất kênh đào của Chavalit, nhưng sau cùng lại thấy không mặn mà vì mức đầu tư 20 tỷ USD. Một thập niên sau, Trung Quốc hào hứng hơn nhiều trong việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn như một phần của BRI. Hơn nữa, dù cái gọi là thế lưỡng nan Malacca luôn bị phóng đại các nhà phân tích chiến lược ở Trung Quốc vẫn xem kênh đào Kara là một cách hữu ích để đạt được sự phân tán rủi ro. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa bao giờ chính thức quảng bá kênh đào này như một dự án BRI. Thế nhưng, theo quan điểm của nhiều nhà phân tích Thái Lan, Bắc Kinh đang âm thầm thúc đẩy các công ty Trung Quốc hỗ trợ cho kênh đào. Nhân tố thứ ba có khả năng xoay chuyển cuộc chơi là chiến lược quốc gia 20 năm của Thái Lan, được quy định bởi Hiến pháp năm 2017 và ban hành vào tháng 10 năm 2018 bởi Văn phòng Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia. Chiến lược quốc gia đưa ra một tầm nhìn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thái Lan từ năm 2018 đến năm 2037. Tất cả các chính sách của chính phủ phải phù hợp với chiến lược quốc gia và Thượng viện giám sát việc tuân thủ đó. Chiến lược quốc gia đề xuất Thái Lan phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao để kết nối đất nước với phần còn lại của thế giới. Mặc dù trong đó không đề cập cụ thể đến tuyến đường thủy qua eo đất Kara, song kênh đào có thể được xếp vào diện một dự án kết nối hạ tầng chất lượng cao. Rất khôn ngoan, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan đã đệ trình đề xuất kênh đào Kara của mình lên Văn phòng Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia vào tháng 12 năm 2017. Phản ứng của Thủ tướng Prayut Thủ tướng Prayut đã có phản ứng thận trọng trước nỗ lực mới để xây dựng kênh đào Kara. Ông không tán thành và cũng không phản đối. Tháng 2 năm 2018, phát ngôn viên của ông cho biết dù kênh đào không phải ưu tiên của chính phủ, song họ đang xem xét nó. Tháng 10 năm 2018, có thông tin rằng Prajut đã yêu cầu Văn phòng Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia xem xét đề xuất của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Kênh đào Thái Lan. Có một số yếu tố lý giải cho sự thận trọng của Prajut. Đầu tiên, ông không muốn bị xa lánh bởi những người ủng hộ kênh đào bao gồm các thành viên thuộc cộng đồng doanh nghiệp và các đồng nghiệp cũ của ông trong lực lượng vũ trang bằng cách loại bỏ nó. Thứ hai, kể từ năm 2014, Barajuk dồn tâm trí vào việc tạo ra một cấu trúc chính trị mới, đảm bảo sự thống trị của quân đội và lật đổ những người chống lại nó. Cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3 năm 2019 là đỉnh điểm của tiến trình này. Như vậy, ông có khá ít thời gian để đánh giá ưu điểm và nhược điểm của kênh đào. Thứ ba và quan trọng nhất, chính quyền Prajut cần xem xét một loạt các yếu tố kinh tế, đối nội và địa chính trị đan xen và phức tạp trước khi thông qua một dự án xây dựng lớn và gây tranh cãi như vậy. Như mọi khi, vấn đề phải suy tính nhiều nhất là kinh tế. Kênh đào sẽ được tài trợ bằng cách nào và có khả thi về mặt kinh tế hay không. Sự phụ thuộc vào Trung Quốc, ngay cả khi Bắc Kinh sẵn sàng bảo trợ cho dự án trị giá 20 đến 30 tỷ USD. Khả năng cao sẽ không được tán thành trong nước nếu xét những tranh cãi xung quanh dự án HSR và việc Thái Lan mua tàu ngầm của Trung Quốc trước đó. Nếu muốn đề xuất này nhận được sự ủng hộ toàn quốc, nó phải được nhìn nhận như một sáng kiến thuộc sở hữu hoàn toàn của Thái Lan – chứ không phải của Trung Quốc. Một kênh đào Kara thuộc sáng kiến vành đai và con đường cũng sẽ tạo ra phản ứng tiêu cực từ đồng minh của Thái Lan, Hoa Kỳ, nhất là khi chính quyền Trump từng chỉ trích sáng kiến này là chiến lược ngoại giao bẫy nợ. Các nhà phân tích chiến lược Thái Lan lo ngại rằng kênh đào Kara có thể trở thành đối tượng của sự cạnh tranh Trung Mỹ Giống như những dự án này từng bị kéo vào cuộc cạnh tranh Pháp, Anh vào thế kỷ 18. Đáng ngạc nhiên, một số người Thái vẫn bày tỏ lo lắng rằng kênh đào sẽ chia cắt đất nước và kích động những người miền Nam ly khai. Thực tế hơn, những người khác lo lắng rằng tuyến đường thủy dài 100 km sẽ bị tấn công bởi những người Hồi giáo gốc Mai Lai nổi loạn. Bangkok cũng phải cân nhắc sự nhạy cảm thương mại của các nước láng giềng đặc biệt là Singapore và Malaysia. Khi kênh đào có thể chuyển những tuyến hàng hải có giá trị ra khỏi cảng của họ. Chính phủ Thái Lan cũng cần xem xét tác động môi trường đến từ việc xây dựng dự án lớn này và cách mà nó sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch đang mang lại nhiều lợi nhuận của quốc gia. Các lập luận ủng hộ và phản đối việc xây dựng kênh đào Kara cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những nhân tố tiềm năng xoay chuyển cuộc chơi đã thay đổi bối cảnh cuộc tranh luận một cách không đáng kể. Nếu dự án muốn được tiến hành, nó cần nhận được sự đồng tình của quốc vương và cho đến nay, vua Vajirasongkon vẫn không thể hiện bất cứ động thái ủng hộ nào. Một tuyến đường thủy do Trung Quốc tài trợ sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong nước và ảnh hưởng đến quan hệ Thái Lan-Hoa Kỳ, vốn vừa khôi phục sau cuộc đảo chính năm 2014. Một yếu tố mang tính quyết định khác là việc coi dự án này như một dự án cơ sở hạ tầng then chốt trong chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, khi chính quyền Prayut vẫn còn đau đầu với các khó khăn chính trị, thâm hụt ngân sách gia tăng và nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với những khó khăn từ thương chiến Mỹ-Trung, thì cả ham muốn chính trị lẫn nguồn tài chính hiện đều không đủ để biến giấc mộng kênh đảo Kara